chào các bạn hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nào dị Nhật thì bếp là Paloma bếp có model là ICN900B đây là nội thất bên trong của bếp đây thì tiếp theo á tôi sẽ, sẽ đóng nắp bếp lại để các bạn có thể xem ngoại thất của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn được xem ở bên ngoài của bếp đây thì những cái lỗ lớn phía sau á, và bên dưới bếp thì bên cửa hàng chúng tôi bọc lưới che chắn lại rồi để tránh cái trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ có thể yên tâm về cái vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp về nhà cho hộp nướng á, thì chúng ta sẽ có mâm và vị với bằng nóc đây đây là mâm vị bằng nóc thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó chính là khóa ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây và một bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo tôi sẽ bật nhỏ ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để cho cái tính năng là phá ra khi tắt lửa cho các bạn được xem thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây á thì que cảm biến của bếp nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại đây bếp đã tự động khóa ra kèm theo thông báo là tiếng bếp đây thì có một số nơi bán khác họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nước mà nó trào bên ngoài á thì nó sẽ chạm vào đầu chia lửa ở đây khiến cho lửa tắt nhưng các bạn chú ý một điều á là đầu chia lửa ở đây nó nằm cao hơn là cái bề mặt bếp của chúng ta nên nếu mà có xảy ra tình trạng nước có trào ra bên ngoài á thì nó chỉ có thể chạm vào trên bề mặt bếp này thôi chứ khả năng là chạm đến đầu chia lửa này là cực kỳ thấp nên là những nơi quảng cáo đây là tính năng chống trào á là không hề đúng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 thì ở bên dưới đáy nồi của chúng ta nhiệt độ yêu cầu là phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra thì nếu như mà các bạn có thử tính năng này tại nhà thì các bạn nên sử dụng những cái nồi nó có đáy dày các bạn không nên sử dụng những nồi đáy mỏng vì là những cái nồi đáy mỏng á, thường thì nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi qua là mùi đến nồi đi á, thì nhiệt độ chỉ có thể dao động ở mức từ 200 cho đến 250 thôi thì bếp sẽ không thể nào mà khóa ra được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 nha cả hai biết đều đẹp cái gì độ cao đây nên là nó đã tự động giảm nhỏ bằng lửa lại tự động bên trái của tôi đây ba trăm bốn đây tự động bên phải của tôi là ba trăm hai thì tùy vào vị trí thì cậu nó sẽ khác nhau đây phía bên phải ờ, tự động khóa ra lại sau tính năng là nước cạn nồi cái bên trái cũng nở được động khóa ra sau tính năng rút cạn ngồi đây đây tiếp đã ờ, khóa ra công tắc của bộ mở bình thường đây thì để mà các phục vấn đề về pin đó thì ờ, tôi sẽ thay thế hai cái pin đại cho hộp pin đây bằng là một ổ cắm sạc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 thì có nghĩa là pin đã đầy thì các bạn nên rút sạc ra còn để mà có thể nhận biết khi nào pin yếu á, thì các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị chính bếp đây khi đèn hiển thị chớp tắt ánh sáng đỏ như thế này thì cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi hoặc là các bạn cũng có thể quan sát vào cái nhịp đánh lửa của bếp để là nhịp đánh lửa đây khi mà các bạn nghe điện nhịp đánh lửa nó chậm và nhỏ thì cũng có nghĩa là pin đã yếu thì các bạn nên cắm sạc vào thì ở bên pin này đây nó sẽ có cực âm và cực dương thì là tôi cũng làm dấu để các bạn có thể nhận biết khi mà các bạn nhận biết về nhà chính là dấu cộng và dấu trừ đây ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì khi mà các bạn lắp đi vào bên trong á, thì các bạn hãy nhớ lưu ý một điều như thế này là chúng ta sẽ hướng cực dương này ra phía bên ngoài và cực âm vào phía bên trong đây thì viên pin nó sẽ nằm theo cái hướng như thế này đây tránh trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin lại á, thì thứ nhất á, là pin sẽ không hoạt động được và thứ hai á, sẽ xảy ra tình trạng là hư hỏng pin của chúng ta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 ở bên hông bếp á xuống làm ờ, sẵn cái đầu chờ đây để sẵn bạn cắm vào cắm sạc vào thì vì bếp chỉ tích hợp những tính năng an toàn cơ bản thôi nó sẽ không những tính năng hẹn giờ nấu và nướng nên là bên chúng tôi sẽ có vấn kèm một ổ cắm hẹn giờ đấy thời gian hẹn giờ tối đa sẽ là 60 phút để các bạn có thể hẹn giờ nấu nướng gì muốn ăn mà các bạn có thể dự đoán trước thời gian chính của nó thì để mà có thể sử dụng á thì các bạn chỉ việc mượn bỏ cắm sạc này chúng ta sẽ ghi được tiếp vào trong hàng giờ tiếp theo là các bạn ghi ổ điện ha và ấm nút chọn thời gian đấy thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn sử dụng các hẹn giờ á thì chúng ta sẽ học pin hệ chống đây các bạn đi ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng các hẹn giờ á mà vẫn cái pin bên trong á thì khi mà hết thời gian nổ cắm đây thì bếp vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn nhớ lưu ý cái điều này còn khi mà các bạn sử dụng mâm mà bị dính hướng đây thì à, các bạn cho một ít nước vào mâm hứng này để khi mà trong quá trình các bạn nướng á, thì hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp cho thực phẩm của các bạn á, nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh nó cũng sẽ được dễ dàng hơn ở bên phải đây chúng ta sẽ có tính năng này là tính năng rang xào đồ khô đây để mà sử dụng á, thì các bạn sẽ ấn vào khoảng giữ khoảng từ 3 cho đến 5 giây như thế này đây khi anh sẽ đổi hiện lên là các bạn kích hoạt tính năng để sử dụng thì như ban nãy tôi đã nói á, ở cảm biến này á, nó sẽ chỉ độ lên đến là 250 độ nên mà khi mà các bạn ờ, chế biến những món rang hoặc là xào á, mà các bạn cần nhiệt độ cao á, thì các bạn sẽ kích hoạt tính năng này lên thì cái quay cảm biến này đây nó sẽ chuyển nhiệt độ từ 250 lên đến 300 thì giúp các bạn có thể ờ, rang xào món ăn ở nhiệt độ cao mà không sợ bị kìm hãm nhiệt độ lại